Thank you.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 Ờ, luôn cập nhật đến ờ, tất cả quý vị và khách hàng chúng ta với những cái căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý và ngoài ra thì được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng như quý vị đây là một căn nhà đang được gia chủ là cần tiền và hạ giá lên đến 1 tỷ đồng nha với ờ, cuối năm rồi 2022 sắp hết rồi nha quý vị và chuẩn bị bước sang một cái năm mới 2023 thì anh chủ nhà đang rất là cần tiền để thu hồi vốn thì đã hạ giá lên đến 1 tỷ đồng và giá cũ thì đang có giá là 5 tỷ 9 và nay chỉ còn lại với giá là 4 tỷ 900 triệu đồng thôi. À, với giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha quý anh chị. Đây là một căn nhà villa mini phố thiết kế rất đẹp ngang 5 và sâu 7 mét và nằm trên con đường rộng lên đến khoảng 7 à, mét và một con đường thông. Gia đình khách hàng chúng ta vừa có thể là mua ở và mua để mở tiệm nail, xì ba đều được nha quý vị. Với căn nhà đây thì phải nói là tuyệt vời. Với ngay sát bên với lại khu vực uh, siêu thị MH2 đang uh, xây dựng nha. Và con đường này là con đường thông này, đường xe hơi xe tải ra vào và tránh nhau rất là dễ dàng nha quý vị. Căn nhà mình thì nằm ngay sát bên với lại khu vực ngã tư đường Quang Trung và Phạm Văn Chiêu cũng như là Phan Huy Ích nha. Và với khu dãy khu nhà lầu ở đây thì à, cụ ở rất là an ninh và yên tĩnh cũng như là đang kinh doanh và buôn bán rất là nhiều những các ngành nghề và ngay à, vị trí ở đây thì à, cũng như là đang buôn bán kinh doanh rất là tấp nập luôn nha quý vị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 có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Nhà mình thì à, có một phòng butter lớn nha quý anh chị để à, gia đình mình chúng ta sử dụng trong à, việc sinh hoạt ở bên trên của căn nhà mình. Cũng như là bên ngoài mặt tiền căn nhà chúng ta thì được gia chủ lắp đặt và thiết kế những các hệ thống đèn điện, đèn chiếu sáng cho căn nhà mình. Rất là đẹp nha quý vị. Một căn nhà với hướng chính là hướng đông nam và với giá bán thì chỉ có hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi Và ngoài ra còn được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha Và để không mất thời gian gia đình mình nữa thì em sẽ đưa mọi người khách hàng chúng ta vào bên trong để tham quan nha quý vị Nhà chúng ta thì sẽ được gia chủ làm một lớp cửa sắt và có kính cường lực này và được làm bốn cánh. Khu vực ở bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có một khoảng ờ, ờ, vỉa hè, khoảng này thì rộng lên đến khoảng 50 phân. Đấy, ờ, gia đình mình có thể là để được những các cái đồ dùng ở khu vực bên ngoài cũng được luôn. Và bên trong đây thì chúng ta sẽ có khu vực phòng khách của căn nhà mình này ở khu vực vị trí con đường của nhà mình đây thì à, gia đình mình có thể là để xe hơi ở bên ngoài được luôn nha một con đường thì à, khá là rộng rồi thì à, gia đình mình có thể là để được xe hơi ở bên ngoài của cái con đường căn nhà mình và cũng như là bên trong đây thì chúng ta sẽ có những các cái không gian khu vực phòng khách của căn nhà này và phòng bếp với một căn nhà xây dựng mới và thiết kế đẹp cũng như là đốc bê tông cốt thép và với xây dựng à, một trệt và ba lầu được gia chủ là tặng full nội thất Gia đình mình chúng ta chỉ mua việc là sách ba Bali về ở thôi Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá hữu nghị trong thời điểm cuối năm Chỉ giá lại còn lại là 4 tỷ 900 à, triệu đồng thôi và còn thương lượng như quý vị Một căn nhà đường lớn, đường xe hơi xe tải thông nhau quý vị Nhà này thì à, chủ đã giảm lên đến khoảng 1 tỷ đồng rồi Đấy với giá cũ thì là giá 5 tỷ 9 Mà nay chỉ còn lại với giá là 4 tỷ 9 thôi cho những à, khách hàng nào đang xem và quan tâm cũng như là lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tốt cũng như là những cái căn nhà đẹp để à, mua và sở hữu ngay cho mình những cái sản phẩm phải nói là vô cùng tuyệt đẹp và nằm trên khu vực vị trí trung tâm. Ở đây thì à, gia đình mình chúng ta có thể là di chuyển qua khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú cũng là ra di chuyển về khu vực sân bay thì rất là gần nha quý vị. Một căn nhà villa mini phố ngang 5 và sâu 7 mét Xây dựng một trệt một lửng và ba lầu Vâng thì ờ, căn nhà này sẽ được gia chủ là tặng full đầy đủ tất cả nội thất này như tivi, rồi ờ, sofa, bàn ăn và có tủ lạnh cũng như là máy giặt và điều hòa đầy đủ hết nha. Gia đình khách hàng chúng ta chỉ mua và sách Bali về ở thôi. Đấy, rất là tuyệt vời. Những cái căn nhà trên ờ, khu vực địa bàn của quận Gò Vấp thì chỉ mua và sách Bali về ở thôi. Chủ nhà đã full tất cả nội thất kèm theo gia đình mình rồi. Đấy và tất cả toàn bộ những các cái nội thất bên dưới căn nhà mình đây thì sẽ mua và sẽ được gia chủ để lại nha. Trang trí rất là đẹp luôn. Đây là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà này Ở bên dưới ngay khu vực uh, tầng trệt của căn nhà chúng ta thì sẽ có một phòng vệ sinh và một khu vực nấu nướng Ở bên dưới luôn Cũng như là khu vực không gian phòng bếp nha Và có bàn ăn được uh, gia chủ tặng 4 ghế Và có bộ sofa kèm theo là tivi Và các đồ trang trí ở bên trong uh, thêm của căn nhà mình nha quý vị Khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế gia đình chúng ta với những cái mặt đá hoa cương và tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng sắt nha quý anh chị với à, bên trên phòng ngủ đầu tiên thì à, chúng ta sẽ có một phòng ngủ master, một phòng ngủ lớn và một không gian khu vực phòng vệ sinh có khu vực bồn tắm nằm tại bên bên trên và chúng ta sẽ có ba phòng ngủ chính và sẽ có à, ba nhà vệ sinh. Đấy, với bên trên đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh khá là rộng này, có bồn tắm nằm và có gương soi cũng như là nội thất thì hàng Limax nha, vòi tắm hoa sen.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 Đấy, với ờ, phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình nha quý vị Di chuyển lên khu vực bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái ờ, phòng ngủ số 2 và số 3 của căn nhà mình Và bên ngoài thì sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng vệ sinh Ở bên ngoài khu vực uh, hai phòng ngủ chung là sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng vệ sinh ở bên ngoài này Sử dụng cho hai phòng luôn Và với phòng ngủ thì uh, khá rộng nha quý vị Và căn nhà này thì uh, một con đường to, đường lớn và đường thông Và giá chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng thôi một căn nhà villa ngang à, 5 và sâu 7 mét Đấy, với à, thiết kế rất là đẹp nha quý vị phù nội thất rất là tuyệt vời Và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng à, thờ và sân thượng này Thì tất cả sẽ được gia chủ để lại nha quý anh chị Đây, trên đây thì không có đèn điện nha Thì hơi tối nha quý vị Trên đây thì chủ nhà chỉ để làm sân phơi và có sân thượng bên trên này Đấy, em quay luôn bên trên